Ok hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Như anh em cũng đã biết là hai ngày trước thì chúng ta có một cái update mới Phải nói là update khá nhiều, big update Trong đấy thì có thay đổi một số thứ liên quan đến cơ chế game Cũng như là cơ chế ghép đồ <clears throat> Thì đặc biệt là cái cơ chế ghép đồ thì phải nói là thay đổi khá là nhiều Tôi thì tôi không biết các anh em xem kênh như thế nào Nhưng mà đa phần các anh em có trao đổi với tôi ấy và trao đổi với tôi cụ thể ở đây là chính bản thân tôi cảm thấy rất là bỡ ngỡ, hoang mang trước cái update lần này. Update nó thay đổi phải nói là nếu mà tôi làm cái người mà chơi cái trò này lâu năm ấy mà tôi nghỉ khoảng một hai ngày thôi, sau đó tôi quay trở lại. Cái lúc mà trước update ấy, sau đó thì tôi nghỉ hai ngày sau sau update tôi quay trở lại tôi thấy cái game này hoàn toàn nó là một cái game mới. Thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là cái ghép đồ, ghép đồ phải nói là rất là khó để có thể là tiếp cận lại <clears throat> Phải mất khoảng 5 game Tôi mới coi như là Lắm rõ được Cái cách ghép đồ Trong cái phiên bản mới này anh em ạ Nhưng mà cái cách ghép đồ đấy nó mới chỉ là cơ bản thôi Đó là chúng ta ghép được một cái món đồ nào Chúng ta ghép ra Bằng những cái món đồ gì thì nó là cái cơ bản thôi Còn ghép cái món đồ đấy nó có hợp với cả đội hình không Và uh, cái sức mạnh của món đồ đấy thì thực ra 5 game chưa thể biết được đâu Mà còn phải chơi, còn phải chơi rất nhiều đấy Thế là thôi, trong cái clip này nhá Thì nói chung là vắn tắt lại update Tóm tắt lại update này <clears throat> Nhận định update đi Tóm tắt lại update cũng như là những cái nhận định riêng của cá nhân tôi Về cái update này Đấy, còn chơi thế nào cho nó gọi là ngon nghẻ thì cũng chưa chưa chưa biết được anh em nhá chưa biết ở đâu chúng ta chỉ thử thôi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu anh em cùng tôi sẽ tìm hiểu qua một cái con game lên một cái trận đấu đi đấy còn cái về sau cái sức mạnh của những cái món đồ cũng như là sức mạnh của đội hình thì cái đấy thì chúng ta về lâu về dài chúng ta sẽ đánh giá nhá anh em nhá còn bây giờ thì chưa đánh giá nào đâu thế nên là anh em cũng đừng có quá nhiều vào vào xem cái clip này mà Ờ, rồi là coi như là cho nó thành beta thì tôi nghĩ là cũng không phải nha nhưng anh em cứ thử đánh giá xem nó như thế nào anh em nhá đánh giá đánh giá thử xem <clears throat> rồi thì cái món đồ mới thì hiện tại thì tí nữa chúng ta sẽ ghép dần dần chúng ta sẽ tính sau nha anh em nhá những có món đồ sau những cái rau quái này chúng ta tính sau nhưng mà cái quan trọng này này là như này phải chia sẻ với anh em là cái update mới này nó có một cái nó thay đổi mà nó ảnh hưởng đến cái con game này nó rất nhiều đó là cái gì nhở Ui giời Ảnh phẫn lộ Ui giời ảnh phẫn lộ Ảnh phẫn lộ là cái con tường mới Lên được hai sao rồi Ngon đấy Bỏ này ra Ok cho súng vào ừ, Súng đam to này Đồ này tôi nói thật là bây giờ tôi đến bây giờ tôi vẫn chưa nhanh được đâu Tôi tức là tôi vẫn phải xem xem nào, nó ghép cái món đồ gì bằng cái gì ấy Anh em ạ Dã man <clears throat> Mất khá nhiều thời gian vào cái việc này Ui đối thủ áp áp cấp rồi Nhưng mà vẫn ăn được Khỏe đấy nhở Căn bản này con tường mới ấy, Cái con ảnh phẫn nộ nó có một cái chiêu Đầu tiên ấy là lúc vào game là nó đã tung trưởng được luôn rồi Sau đó stun đối thủ khống chế đối thủ luôn sau đó sơ swap đối thủ sang cái vị trí ở cái con này đứng ở vị trí con này Sơ swap ở cái phía đối diện thôi ừ, anh em nhá cơ chế con này ấy, thì nhiều anh em sẽ hỏi là cái cơ chế sơ swap con này nó như thế nào thì nó rất đơn giản nó như là con rubik thôi đấy đối thủ đứng ở bên cái vị trí ở bên phía đối diện nhá theo cái hàng chéo đấy ở trung tâm cái đường chéo trung tâm ừ, ở cái tâm của bàn cờ ấy anh em cứ vạch cái đường chéo ra thì nó đứng ở cái phía bên đối diện ừ, anh em nhá Đấy Đứng giống như con Rubik cấp chiều ấy Anh em cứ cấp chiều con Rubik như thế nào Thì cái con ảnh phận lộ này anh em cũng như thế Grand Herat Sorry anh em Grand Herat nhưng tôi cứ quen đọc cái tên Dota Thì cái con này nó Ở bên Dota nó là con VS VS anh em nhá Nhưng mà thôi tôi sẽ đọc theo theo tên tiếng Việt Và ở trong cái phiên bản này thì nó sẽ là ảnh phẫn lộ Áp cấp luôn nhỉ Rau này Ok Cũng được Ba tia cho con thỏ này Không mạnh đâu Cho con cung đen mạnh hơn anh em ạ Con cung đen sau update nó cũng tăng được sức mạnh Người con cung đen này lên Tăng đam, tăng tốc đánh Đưa cho con cung đen nó mạnh hơn <clears throat> Đấy, cái con tướng mới thì cũng không có gì nha anh em nhá Không có gì nó khó cả Nó chỉ là đổi vị trí thôi đổi vị trí cho một cái con đứng ở cái phía đối diện đối xứng qua cái tâm của cái bàn cờ đấy để cho nhanh nhá anh em nhá đối xứng qua tâm bàn cờ thì nói chung ấy nói tóm lại nó sẽ giống cái con grand herat cướp chiêu đó nó sẽ đổi cái con cái vị trí cái con ờ, đối diện sang và cái con đấy có một cái lưu ý là như này không, không biết có phải là lỗi không lỗi game không nhưng mà tôi chơi một vài game ấy thì cái con ảnh phẫn lộ này Nó không có swap được con cáo Còn những cái con nào mà tôi Tôi chưa phát hiện ra Nhưng mà cái con cáo ấy Các con khác thì tôi chưa biết nha anh em nhé Nhưng riêng con cáo thì nó sẽ không có swap được Đấy anh em có thể thử nhé, anh em test nhé. Còn những cái con những cái con khác thì có thể swap được. Và đặc biệt ở đây nó có một cái lợi thế rất hay. Đấy là khi nó swap lại ấy, <clears throat> nó khi nó swap ấy thì nó sẽ swap cả những cái con có linh. Có nghĩa là đứng ở tại vị trí nhá Đây như vị cái vị trí này mà nếu mà nó swap được Cái con đứng ở cái vị trí cùng với vị trí này Anh em để nhá Nếu mà có một cái con nó đứng ở cái vị trí đúng với vị trí đấy Mà nó swap lại ấy, Thì kể cả cái con đấy có blink nhá Nó cũng sẽ bị swap luôn Và sau khi nó swap thì nó sẽ stun luôn Có nghĩa là cái con có blink ấy Nó sẽ không blink được Và nó sẽ bị stun trong vòng cụ thể đây là hai giây ở level 2 nha anh em nhá. Thì nó sẽ là hai giây đứng im đấy. Và trong hai cái dây đứng im đấy Thì nó sẽ bị những cái con mà đứng gần ấy Ở trong tầm bắn của quân ta nhá anh em nhá Nó sẽ focus vào Có nghĩa là nó sẽ ưu tiên bắn cái con mà bị stun, bị swap ấy Nó sẽ rất hay cho những cái um, chiến thuật trong game Đấy tôi điểm qua một vài chiến thuật Ví dụ như là bắt co địch nhá Bắt co địch cũng rất hay Ví dụ như là chúng ta tìm được một cái vị trí của con co địch Chúng ta để con con con uh, ảnh phân lộ này này Nó swap lại Co địch Sau đó thì nó sẽ stun luôn co địch Khiến cho co địch nó sẽ bị stun trong vòng 2 giây Và hai giây đấy nó không không có làm được cái gì nha Nó đứng im luôn Nó khác với cả cái cái này nhá. Nó lại có một cái mà tôi phải nhận xét là như này này Là nó rất hay và nó khác với cả cái uh, cấm đánh Cái cấm đánh Bây giờ anh em ghép được cái cấm đánh Nó cũng là stun cấm đánh hai giây đúng không anh em cấm đánh 2 giây Ở level 1 và ở level 2 là cấm đánh 5 giây Với món lô cam Tuy nhiên cái cấm đánh đấy nó có nó kém hơn cái con VS này ở một cái này Là ở trong đội hình của anh em ấy có cái con VS ấy Thì cái con VS đấy vào một cái là anh em có thể chọn được mục tiêu Anh em chọn được mục tiêu để có thể swap và stun Coi như là phế luôn một cái con co địch Anh em nhá trong khi đấy cái cấm đánh ấy thì nó lại khác cơ chế ở một cái là nó sẽ cấm đánh cái con có đam to nhất tuy nhiên chưa chắc cái con con to nhất ấy đám to nhất nó đã là cái con mà uh, Là cái con co của tướng địch đâu Tôi ví dụ như cái meta hiện tại ấy, là có cái con cái bộ assassin 6 assassin anh em cũng biết ấy, là trong cái bộ 6 assassin nó hay kẹp cái cọc vào đúng không anh em? Hoặc là có thể là ở level 10 nó sẽ là có những cái con như này này. Tôi ví dụ trong cái bộ 6 assassin nó có cái con gấu assassin là cái con co nhá. Thì trong cái bộ 6 assassin ấy nó sẽ có một cái con nó là cái con ngộ không Là hay kẹp ở level 10 Và ngộ không 2 sao ấy Ngộ không 2 sao Hoặc là có một cái con nữa là cái con hay kẹp là cái con khan Là kẹp cọc ở level 10 Thì hai con ngộ không và con khan ấy Khi con con khan ấy nó lên 3 sao Hoặc con ngộ không nó lên 2 sao ấy Thì đam của nó sẽ to hơn cái con gấu assassin Nhá anh em nhá Cái con Ember Blade ấy và cái con Ember Blade khi mà đam của nó bé hơn con con con khi mà đam của nó bé hơn cái con ngộ không hoặc là bé hơn con khan ấy thì chắc chắn là cái cấm đánh ấy nó sẽ cấm đánh vào cái con khan hoặc cái con ngộ không dẫn tới cái việc là cái con gấu assassin nó sẽ không bị cấm đánh và nó sẽ thoải mái nó đấm ở trong combat và nó sẽ không bị cấm đánh ở cái thời điểm đầu game 5 giây đầu tiên nha anh em nhá kể cả anh em có món đồ cấm đánh cam anh em cũng không cấm đánh được nó đấy cái lý do là như thế thế nên là cái con vs này anh em thấy không tôi vừa đặt ở cái vị trí ở đây vị trí ở đứng ở vị trí của cái con quái to Và nó sờ gấp luôn cho cái con quái to Tức là chúng ta chọn được cái con mà chúng ta có thể khống chế vào giai đoạn đầu game Cái này rất hay Khi mà chúng ta chọn được con khống chế ở giai đoạn đầu game Thì ví dụ như những cái bộ như là 6 Assassin Hay là những cái bộ như là <clears throat> những cái cái bộ mà chúng ta cái cấm đánh nó không phát huy được cái sức mạnh của cái cấm đánh thì cái cái cái con VS này này, cái con ảnh thuận lộ này nó sẽ thực hiện được cái điều đấy. Tôi chỉ đơn giản như cái bộ mà ừ, kể cả là cấm đánh vào chúng con gấu assassin hay là cái con cáo nó là co đi. Cấm đánh đúng một cái con mà có cái đam to nhất là con cáo hoặc con gấu assassin đi. Nhưng cái con đấy nó sau khi nó tung trưởng thì nó vẫn có thể chém bình thường. Đấy, con gấu assassin nó nhảy một cái là nó có thể chém bình thường Con cáo nó lăn một cái là nó có thể lướt, nó chém bình thường Mà nó không bị ảnh hưởng bởi cái cầm đánh Thì rõ ràng là cái việc là cái con ảnh phẫn lộ này Nó chọn được cái đối tượng để nó stun đấu game nó rất hay đấy nhá đấy là cái cái cái hay của cái con tướng mới nó nó cho một cái con tướng và tôi phải nói là rất lâu rồi mới có một cái con tướng mà nó ảnh hưởng đến cái chiến thuật nhiều thế kể từ khi mà cái con Grand Herat nó ra thì cái con này tôi phải nói là cái con thứ hai cái vai trò của nó và cái con Grenherat nó gần như là nó tương đương nhau Trong cái việc counter đối thủ Counter bắt co cũng như là uh, Sức mạnh chiến thắng bằng cái việc là xếp bài Thì nó rất là ảnh hưởng Đấy <clears throat> Đấy là cái nhất định ban đầu của tôi về cái con tướng mới còn cái con uh, từ mới này này thì chúng ta sẽ nhận định sau về cái những cái đội hình mà cái con tướng mới nó sẽ có mặt ở trong cái đội hình nào thì nó sẽ mạnh thì chúng ta sẽ nhận định sau nhá anh em nhá. Còn tạm thời thì tôi có nhận xét là như này, chúng ta có một cái bộ wick đúng không? Chúng ta có một cái bộ wick, bộ 4 wick là một cái bộ mới. Thì cũng tóm tắt lại cho các anh em mà mới chơi hoặc là chưa biết hoặc là chưa tham gia vào cái update mới, chưa chơi trận nào thì uh, tóm tắt qua một chút về cái bộ wick. Cái bộ wick ấy bây giờ nó không có kích hoạt được một con như trước Ngày trước ấy thì một con Quick nó sẽ phế được cái demon của đối thủ Những cái con demon của đối thủ sẽ bị phế Và hai con Quick sẽ làm cho những cái con demon uh, ở bên quân ta Chúng ta có thể chơi nhiều các cái con demon khác nhau Đấy Thì nó sẽ vẫn giữ được cái bộ demon mà không bị mất cái hiệu ứng demon Bình thường là nếu chúng ta chơi hai con demon khác nhau thì chúng ta sẽ bị mất cái hiệu ứng demon nhưng mà khi chúng ta có hai con wick thì chúng ta sẽ không mất cái hiệu ứng đó. Còn uh, sau update thì nó sẽ như thế này Khi anh em có hai con Demon ấy À hai con sorry anh em hai con Wick Anh em có hai con Wick nhá Thì anh em sẽ có cả cái hiệu ứng thứ nhất và cái hiệu ứng thứ hai ở trong cái cái cái trước update Tức là anh em vừa có khả năng là kích hoạt được Chơi được nhiều con Demon Các cái con Demon ấy anh em sẽ chơi được và không bị phế cái hiệu ứng Demon Khi mà anh em có hai con Wick Đấy và cái thứ hai là anh em sẽ phế được cái con demon của của đối thủ, team đối thủ. Thì anh em sẽ phải có hai con wick nha anh em nhá. Thì anh em sẽ làm được cả hai cái điều đó. Trước thì cũng là hai con wick thì sẽ làm được điều đó, nhưng mà chúng ta bây giờ ấy, chúng ta có một con wick thì chúng ta sẽ không có kích hoạt được cái hiệu ứng wick anh em nhá. Đấy là cái ờ, thay đổi uh, trong cái bộ wick này. Đấy, còn bây giờ chúng ta thêm một cái kích hoạt nữa là kích hoạt 4 wick bốn con Wick thì sao? bốn con Wick thì toàn bộ tất cả những cái con cờ ấy bất bất cứ là ở trong cái tộc nào, bất cứ là ở trong cái hệ nào thì cũng là chuyển thành là cái bộ demon hết anh em nhá. Tức là anh em có ở trong tộc uh, God này hay là anh em ở trong tộc ẹp này, ở trong uh, tộc uh, tộc tộc Egosit này. Đấy. Là anh em tất cả đều là có hiệu ứng demon hết của tất cả các con bài Đấy, con bài nào cũng được cái hiệu ứng demon có nghĩa là như nào có nghĩa là khi mà đấm thường ấy đấm thường nó sẽ có hiệu ứng là đam thuần 50% đam sẽ chuyển thành đam thuần và ăn thẳng vào máu luôn chứ không bị trừ bởi giáp đó chính là cái cái um, cái hiệu ứng của cái bọn demon này thế thôi còn uh, cái này nó có một cái hay ấy là khi mà anh em kích hoạt được 4 wick ấy anh em xây dựng được cái hệ 4 wick thì những cái con tướng mà nó có cái đam kỹ năng ấy Cái skill của nó là tung trưởng ấy Nó cũng sẽ được chuyển thành đam thuần nha anh em nhá Ví dụ tôi ví dụ như là con máy bay Nó là bình thường cái trưởng thả bom của nó ấy Thả bom của máy bay Thả tê lửa của máy bay nó là cái đam phép Thì bây giờ nó sẽ chuyển thành đam thuần nha anh em nhá Đam thuần hai quả tên lửa xuống đều là đam thuần hết Xuyên tức là xuyên kháng phép luôn Ăn thẳng vào máu luôn nha anh em nhá Ăn thẳng vào máu luôn Đấy, ờ, cũng như là cái con uh, ví dụ khác là con bom chẳng hạn thì là đam vật lý đấy bình thường nó là đam vật lý nhưng mà khi mà anh em đưa cái con bom ấy vào trong cái bộ 4 wick thì con bom nó cũng sẽ thả một cái quả bom và gây ra sát thương thuần nó rất là hay ở cái chỗ là uh, ngày trước ấy con bom ví dụ tôi ví dụ như đánh ở những cái bộ như là bộ đánh với cái bọn warrior 9 warrior hoặc là đánh với bộ uh, bộ 6 ở line thì uh, cái con bom nó gây đam nó không được nhiều khi mà gặp những cái con giáp to nó chỉ mạnh với những cái bộ giáp bé như là bộ bit hoặc là mấy cái bộ mét thôi nhưng mà khi mà đánh với những cái bộ giáp to như là cái bộ lai hoặc là bộ uh, bộ warrior ấy thì cái con uh, bom ấy nó không khỏe cho lắm thì bây giờ khác bây giờ chúng ta kẹp bốn wick vào thì con bom cái đam nó rất to nó xuyên giáp luôn anh em nhá Đấy cái hay của nó là cái chỗ đấy và Chúng ta có một cái uh, thay đổi uh, về uh, đam kỹ năng của từng con tướng ở trong game Đặc biệt là những con 5 tiền Là những con mà gây đam kỹ năng rất là mạnh Và bây giờ những cái đam kỹ năng đó nó chuyển thành đam thuần nha anh em nhá Ăn thẳng vào máu luôn và không bị trừ bởi kháng phép hay là không bị trừ bởi giáp Nó rất là mạnh Đấy và kết hợp với cả bom thì tuyệt vời luôn Kết hợp với cả bom tức là bốn wick này kết hợp với bom này Kết hợp với bom rồi kết hợp với cả cả máy bay rất khỏe rồi ok nói đến đây thì chắc là các anh em cũng đã hiểu được về con tường mới ảnh phân lộ cũng như là cái bộ wick rồi đấy anh em cũng có thể lắm được gọi là sơ sơ rồi ok trong cái bài này tôi đang xây dựng là theo cái ờ, bộ 4 wick anh em nhá cái bộ 4 wick để chúng ta xem cái sức mạnh của cái cái bộ mới nó như nào nhá và đang kết hợp là với ép còn tại sao lại kết hợp với ép thì tí nữa tôi sẽ nói rồi tôi tính xem là round tiếp theo gặp cái thằng nào Vậy là chưa gặp Rito 51 Chưa gặp Rito 51 Chưa gặp hỏi chấm Chưa gặp hỏi chấm Rito 51 Và thằng top 1 Thằng chữ Trung Quốc chưa gặp Ok <clears throat> Rồi Return là mốt gặp luôn Hay quá Hay quá Hay quá Ui nhưng mà chắc không thắng được Thằng này 6 Hunter thì chắc là tôi thua đâu Thôi đỡ mất máu anh em ạ Hỏi chấm thì ao rồi AFK out game Hỏi chấm AFK out game Còn thằng Trung Quốc đang top 1 khá khỏe <clears throat> ừ tại sao chúng ta lại xây dựng cái con đường là là ép thì tôi um, tôi cũng xin giải thích ở đây là ở trong cái bộ wick ấy tại sao tôi lại xây dựng bộ ép? thứ nhất là trong cái bộ wick này này bộ 4 wick đúng không chúng ta có 4 con wick thì khi mà chúng ta chơi 4 wick ấy là chúng ta sẽ phải kết hợp với cả hai con wizard có nghĩa là chúng ta mất 5 con rồi đấy chúng ta mất 5 con rồi và nếu mà chúng ta chơi một cái bộ nào đấy mà có có có là kích hoạt đủ 6 con ấy thì anh em biết rồi đấy Là chúng ta sẽ phải thêm 5 con nữa Đúng không? Vì chúng ta có huy giạt rồi nên chúng ta sẽ thêm 5 con nữa Có nghĩa là chúng ta sẽ phải mất 10 con Chúng ta mất 10 slot Thế nên nếu mà chúng ta đủ bộ ấy Chúng ta sẽ phải mất là ở level 10 chúng ta mới đủ bộ Vì thế nên chúng ta sẽ phải chọn một cái đội hình mà chúng ta chỉ cần chơi Chúng ta form ở 9 thôi Chúng ta form ở 9 với một cái đội hình mạnh ở 9 Là được rồi còn nếu mà chúng ta lên 10 chúng ta mới form được đội hình thì rõ ràng là cái việc lên 10 không phải trận nào cũng lên được. Và cũng như là cái việc lên 10 nó rất khó. Phải nói thật là như thế đi. Nhá, trừ khi mà anh em eco kiểu là eco này xong rồi lại có chuỗi eco. Sau đó rồi thì anh em có nhiều tiền, không ai phá chuỗi của anh em cả và anh em uh, up được lên 10 ở round thứ 26. Sau đó thì thậm chí là có thể là round thứ 23 nếu mà anh em ra được gấu đẻ các thứ thì eco lại còn đẻ gấu nữa thì round 23 là có thể lên được 10 rồi. Đấy nhưng mà ừ, chơi 10 trận thì được bao nhiêu trận như thế thì tôi cũng không biết nhá. Và các đặc biệt là càng lên cao thì anh em càng lên cao anh em càng khó chơi kiểu thế. Một một trận thôi có thể có hai ba ông phá chuỗi của chúng ta là bình thường. Đấy, vừa gặp round trước có thằng phá chuỗi xong round sau lại thấy có thằng bỏ cờ ra lại phá chuỗi tiếp lần nữa. Đấy, anh em xác định eco nhưng mà cũng không eco được đâu. Đấy. Thế nên là cái việc mà form bài ở 10 thì thôi tôi nghĩ là bỏ đi nhá. Bỏ đi mà làm người. <coughs> thế cho nhanh chúng ta chỉ chơi những cái đội hình ở 9 thôi nên nếu mà chơi ở 9 thì sao bốn con wick đúng không bốn con wick kết hợp với cả hai con hai con quy giạt tư duy nhá đây là tư duy thôi về mặt gọi là đội hình nó đã thì tức là chúng ta có 5 con rồi vậy là chúng ta chỉ được thêm bốn con nữa thôi đấy vậy là bốn con nữa làm thế nào để thêm bốn con nữa và để được đội hình thì rõ ràng là phải có trong cái đội hình đó là phải có hai con nó phải kẹp theo kèm thêm là ở trong cái dính với cả cái tộc hệ của của những cái con quýt rồi thì trong hai cái con Wick ở đây thì có ba con Wick đúng không? Thì trong hai con Wick thì có một con là ảnh phẫn lộ là có Egosit. Đấy, còn cái con còn lại là con Tabu Witcher là trong trong cái tộc ép. Thì rõ ràng là chúng ta có thể kết hợp với cả Egosit và có thể kết hợp với ép để chúng ta có thể chơi được ở cái level 9 tức là 9 con. Đấy, nhá anh em nhá. Đấy, tư duy nó là như thế thôi. Tức là chúng ta chỉ cần là biết được là chúng ta chơi 9 con và sau đó chúng ta tư duy theo kiểu lối tư duy ngược đấy tức là khi mà chúng ta biết được là chúng ta chơi ở chín chín con mạnh thì chúng ta suy ra được là chúng ta cần những cái con gì và ở đây thì chúng ta cần nó là cái bộ ép và cái bộ exit nha anh em nhá đấy còn cái con fallen witcher thì nó chỉ có ở trong tộc demon thôi cũng như là tộc witcher thì nó không có cái gì cả thì chúng ta còn một cái cách hợp, kết hợp nữa là kết hợp với toàn demon thì thôi tôi nghĩ là cái bộ đấy thì nó khá mỏng thì chúng ta bỏ qua đi và trước đây thì chúng ta cũng có thể làm được cái điều đấy Và nói thật là nếu mà chúng ta cái hiệu quả của cái tộc 4 quick này Đây nha anh em nhá, đủ bộ 6 hẹp này Rồi, ok Ví dụ như trong cái trận đấu này tôi xây dựng cái bộ 6 hẹp đi Và khi chúng ta lên 9 chúng ta đủ bộ Đây nhá, đây là đủ bộ đó <laughs> Thì anh em thấy đấy là khi chúng ta đủ bộ Thì tất cả những cái con hẹp này nó sẽ biến thành con demon Và nó sẽ được hưởng cả cái tộc demon và cũng như tộc hẹp nhá anh em nhá Thì nó hay ở cái chỗ là chúng ta có được 4 UX thì chúng ta sẽ có hưởng cái hiệu ứng Demon tất cả các cái đội hình Đấy nhưng mà nếu mà chúng ta bây giờ chúng ta vừa nãy chúng tôi có nói là có cái con Fallen Witcher đi và chúng ta có thể chơi được ở cái bộ gọi là kết hợp với cả Demon đi nhá. Là chúng ta thêm Demon vào nhiều thôi, chúng ta cũng ở level 9 chúng ta cũng form được cái bộ này. 4 quick với cả toàn Demon. Tuy nhiên là nó nó có cái tác dụng gì khi mà vốn dĩ là cái bộ wick nó đã biến những cái con còn lại thành demon rồi thì bây giờ chúng ta lại nhặt thêm những cái con demon vào nữa thì <laughs> bằng hòa thế nên là ừ, thôi thì chúng ta bỏ đi bỏ qua cái bộ demon đi chúng ta chỉ quan tâm đến cái bộ exit là nó dính đến cái con ảnh phân lộ và cái bộ ẹp là nó dính đến cái con tabu thôi anh em nhá đấy thì hai cái bộ này thì tất cả những cái con ẹp và tất cả những con exit nó đều biến thành con demon hết và hưởng hiệu ứng đam đánh tay của demon tức là được cộng 50% đam à, ăn thẳng vào máu luôn đó rất hay Và một cái uh, hệ thì nó thiên về là phòng thủ Và một cái hệ thì nó thiên về tấn công Đấy, Ví dụ như là đây là chơi ép thì nó thiên về phòng thủ nhiều hơn ờ, Nó sẽ có hiệu ứng là né tránh cho mỗi cái con cờ Đấy, kể cả là cái con có hưởng tộc demon thì nó vẫn được hưởng tộc ép Nó rất hay Đấy, anh em thấy không? Là bọn nó vẫn chém trượt tôi như bình thường à, Ngoài ra những cái con cờ bình thường Ví dụ như cái con cây kia, Whisper Seer kia là đấm cũng là đam đi mình luôn đấy anh em ạ chứ không phải là là chỉ là đam vật lý đâu tôi đã đánh xuyên giáp rồi đấy đam rất to <clears throat> ngoài ra thì nếu mà anh em kết hợp với bộ Exit thì nó thiên về tấn công hơn có nghĩa là nó hoàn toàn nó là đam đây rồi và cuộc xếp. anh em nhìn thấy là con ca lông nhưng mà không nha anh em nhé không chơi ca lông chúng ta lên 10 chúng ta kẹp được tôi sẽ kẹp thêm con đó chính là cái con rồng này cái con rồng mập à, rất hay tôi nhận thấy là cái con rồng mập này nó chúng ta sẽ thêm được khống chế là một thứ hai là cái cái cái khác của cái con rồng mập này này tí nữa ấy, tôi sẽ cho kết hợp với cả combo của con Grim chúng ta sẽ có kết hợp giữa uh, Grim chóc này quẹt mực này sau đó thì thỏ bắn này thỏ tung trưởng này và cái con rồng mập này, này nó cũng sẽ tung trưởng vào cái combo đó và nó sẽ tạo thêm nhiều cái khống chế hơn cho tôi và bản thân là cái con thỏ này khi mà nó tung trưởng ấy thì nó cũng sẽ là đam thuần nha anh em nhá. Cái mũi tên con thỏ này nó gây đam thuần nó sẽ là rất là khỏe đấy nhá. Bình thường nó đam phép nó đã khỏe rồi, bây giờ đam thuần thì nó lại còn khỏe hơn nữa anh em ạ. Đam rất to. Có khi là nhiều khi là đấy, anh em thấy thỏ một thôi mà bắn một phát là đã lửa cây máu con súng rồi. Mà nếu mà lên thỏ hai ấy là một phát chết một con luôn. Rất kinh đấy. Đấy là combo đẹp một phát là bắn một phát là toàn bộ đội hình chết luôn đấy như Rồng mập cũng thế Đam Bây giờ cái con rồng mập này Nó lại chuyển thành cái đam Đam phép của cái khạc độc của nó là chuyển sang Thành là sát thương thuần rồi Trừ máu theo dây Mà mỗi dây là anh em biết rồi đấy 300 máu Thì là 5 giây là 1.500 máu là Con nào cứ 1.500 máu là chết luôn Đấy không bị trừ giáp mà Không bị trừ bởi giáp Không bị trừ bởi phép Rất khỏe kháng phép không có cái hiệu quả trong cái việc là giảm trừ của những cái trưởng của những cái con mà ở trong cái ờ, cái hệ cái tộc hệ mà được kích hoạt bởi bốn cái con wick này anh em ạ. Nó rất khỏe. Đấy, anh em thấy không? Con cái con con con con cáo kìa. Nó sơ quá một cái con cáo mất lửa cái máu luôn. Ui, kinh chưa? <clears throat> Mà thì đéo nào quá một con cáo nhở Bây giờ tôi mới nhớ ra Ồ hay đấy nhở Bình thường là nếu mà chúng ta để vị trí là, là swap con cáo là không swap được đâu nhá Đấy nhưng mà nếu mà chúng ta để ở cái vị trí khác thì nó lại swap được con cáo Thế như vậy, thế là mới gọi điền Anh em thấy con cáo nó ở phía dưới không? Đấy nhưng mà tôi để cái con đấy cao ở phía trên mà nó vẫn swap được con cáo Ảo thật sự luôn Như nào đấy? Ừ. Ở đây chúng ta có thể up cây 3 bằng việc là chơi 4 wick nhưng mà không được anh em ạ Thế thì không có slot Không có slot bởi vì ở trên bàn cờ toàn ép thôi Nếu mà chơi uh, à, 4 wizard Nhưng mà bây giờ kích hoạt 4 wizard để cho con cây này lên 3 Thì chúng ta sẽ bỏ khá khá ra đấy Không đủ anh em ạ vì nó còn kích hoạt cả wick cái đó cả ép nữa nên là không không chúng ta bắt buộc chúng ta phải kiếm thêm một con druid thôi. Còn bây giờ không đủ slot để bỏ ra đâu. Bỏ ra để chỉ có kích hoạt một tập hệ ở trên bàn cờ thì khó lắm. Nên là thôi, trứng à Rôn sâu một tí anh em nhá Kiếm cái con Drui Thôi từ từ anh em ạ Dừng lại ở 37 tiền thôi Ghép cái cốc thánh này cũng được này Cái chén thánh này <clears throat> Nó sẽ giúp cái hiệu quả tăng hồi máu Cũng như là giúp hồi máu cho cái con mà mất ít máu Nói chung là tôi bây giờ tôi cũng đồ tôi cũng chưa biết là ghép như nào cho hiệu quả đâu Tôi cứ thấy được cái gì ngon thì tôi ghép thôi Ok nhưng mà cái chén thánh thì tôi nghĩ là nó ngon đấy Ăn được không? 6 Warlock à? 6 Warlock. Ừ, này chơi 6 Warlock à 6 Warlock Kira, 6 Warlock Kira. Anh em thấy mạnh không? Ăn luôn 6 Warlock Kira ăn luôn đấm Đây rồi. Đấm khá là thấm đấy. Bởi vì tất cả những cái con tường bây giờ ấy nó đang nó đang thuộc cái tộc Demon hết anh em ạ. Kích hoạt Demon nên là đánh nó được hưởng thêm 50% sát thương thuần Rất khỏe <clears throat> Tôi đang tính là ghép cái giáp băng nữa Nhưng mà để tiết kiệm anh em ạ Từ từ đã Round 30 xem ra cái món đồ gì rồi ghép sau Giáp băng bây giờ nó không có cái hiệu ứng ờ, hút máu ở trong cái bộ giáp băng nữa Cái, cái giáp băng bây giờ nó chỉ đơn giản nó là Có hiệu ứng là giảm cái ờ, tốc độ tấn công thôi của địch thôi Chứ còn nó cũng không có tác dụng là hồi máu làm kỹ năng nữa nên là từ từ đã Bây giờ cái giáp băng nó lại không phải cái món đồ ưu tiên anh em ạ Bít à Liệu có thể ăn được cái bộ 6 bit này không Không ăn được 6 bit đẩy rất kinh Nói chung là bit thì nó vẫn là gọi là thế lực đấy Tôi thấy cái bộ bit là một trong những cái bộ mà Chơi ở meta nào cũng chơi Meta nào cũng có bộ bit, bộ bit hết. Không thấy một cái meta nào là thiếu vắng cái bộ bit này cả. <clears throat> Chưa thấy bất cứ cái meta nào thiếu cái bộ bit. Bộ rất là gọi là là, là ổn định. Dấp bằng. Lấy luôn. Dấp bằng ở level 1 bây giờ là nó cũng có cái hay đấy chính là nó có thể tỏa ra được ngay từ cái level 1 rồi nhưng mà level 1 thì có một cái là nó chỉ tỏa lực có hai ô thôi, nó chỉ tỏa lực sang xung quanh thôi anh em ạ. là phải đứng sát, phải đứng lên phía trên. Nếu mà anh em để ở phía dưới thì anh em sẽ không có được hưởng cái hiệu ứng của cái giáp băng này. Bắt buộc những cái con đấy nó phải đứng ở phía trên. Đấy, như ví dụ như quả vừa rồi là không được hưởng tí nào này, phải đập tay để có thể hóa này. Nếu anh em đứng sát ở phía bên kia thì anh em có thể hóa được. Đấy, xếp team bị lỗi Ui nó đẩy tôi Bộ chín hàng mạnh thế nhở Mà nghe nói là bộ chín hàng mạnh anh em ạ Thôi chết rồi còn có 12 máu Nghe nói là cái bộ chín hàng mới nó cũng khá mạnh Đây rồi có cái bờ linh anh em ơi Bờ linh ghép cho Grim nhá Cây ba này Ok Rau này chắc chưa chết ở đâu nhở Thôi cứ roll luôn anh em ạ tb ba cái cho nó yên tâm Ui ra là cái con ảnh phân lộ 3 Cái con ảnh phân lộ này có một cái hay nhá Là khi mà anh em swap ấy Thì nó sẽ ưu tiên là tấn công vào cái con Cái con mà bị swap Đấy nó hay ở cái chỗ đấy uh, sẽ ưu tiên tấn công tất cả quân mình sẽ tấn công một con swap trước Đấy, tấn công trong cái tầm bắn là có thể tấn công vào con khỉ anh em thấy không con khỉ nó sẽ bị đấm đầu tiên hay quá ui ui ăn được thằng này này vừa lên nó đẩy tôi bây giờ tôi ăn được này cái combo hiệu quả thật đấy con thỏ gây đam rất to với cả cái bộ này anh em thấy là cái đam nó rất đều nhau nhá anh em nhìn ờ, cái đam của bọn nó cái bảng đam anh em thấy ở bên cạnh anh em thấy không đều nhau luôn con nào nó gây đam hết chứ không phải chỉ riêng một mình con co đâu mặc dù là tôi dồn đồ cho con này nhá con phô lừng Witcher nhưng mà đam anh em em thấy không tất cả đều có tất cả đều có đam luôn tất cả đều gây đam chứ không phải riêng một mình phô lừng Witcher mặc dù là đồ thì dồn rất nhiều cho Fallen Witcher đấy nhưng mà không đam thì tất cả đều có phần vì tất cả đều có cái hoạt demon mà nên là nó rất khỏe đam con nào cũng là demon hết nên là nó to anh em ạ có khi là vớ vẩn lại đam một cái con uh, ảnh phẫn lộ 3 sao con bây giờ dồn đồ cho ảnh phẫn lộ 3 sao khi còn đam còn to hơn ở full Witcher chứ. <clears throat> Đấy. Không tí tôi thử cho anh em xem. Dồn đam cho ảnh phẫn lộ 3 sao đấm luôn còn to hơn cả full luôn đấy. Có nhiều anh em ví dụ như chơi chơi trong cái bộ Exorcist ấy anh em. Là chơi ở level 10 là, là kẹp uh, kẹp được con 7 vào đúng không thì kẹp luôn thêm cả con uh, con uh, con con gì nhỉ con Exit Ranger xong rồi cho đồ cho Exit Ranger bắn nó lại chả khỏe hơn à ui hai quả trứng này hay quá một con nữa thôi ui ra luôn ui rồi thế thì thế thì thôi anh em ạ à, lại không phải chuyển đồ cho cho ảnh phân lộ nữa chơi full lần luôn như còn gì nữa ở đây có con Siling Assassin Nhiều anh em sẽ chơi cái con Siling Assassin này Nhưng mà thôi Tôi lên được cái con Fallen Witcher lên là thôi tôi bỏ qua con này luôn anh em nhá Bỏ qua con Sailing luôn mà tôi lên trên tôi kẹp thêm khống chế Tôi lên 10 tôi kẹp thêm khống chế Theo tôi đánh giá là thêm khống chế vào thì nó ok hơn Đấy còn anh em có thể theo cách chơi của anh em là anh em chọn con Sailing này làm co cũng được Nếu mà đưa được Sailing lên hai nhá anh em nhá Và theo tôi thì chúng ta chỉ cần một con thôi là được rồi Chúng ta có Fallen 3 sao rồi thì chúng ta không cần Sailing nữa Chuyển luôn anh em Full lần 3 sao đam to rồi Được đấy Anh em thấy không Khỏe đấy chứ Bây giờ thằng nào qua đây được Thằng nào qua đây ăn được tôi Khó anh em ơi Tầm này bây giờ thì không thằng nào ăn được hết Mạnh lắm rồi rồi lên 10 luôn Round này lên 10 luôn Vứt tiêu con rồng mập vào <clears throat> Thằng 9 Hunter chưa gặp đúng không? Nguy hiểm này Khá là nguy hiểm 9 Hunter Lao này gặp thằng 9 Hunter này Xếp quarter nói anh em ơi Mày chết 9 Hunter bây giờ mất khống chế rồi nhá Ui rồi combo đẹp thỏ với cả Grim Ok round này chắc ăn rồi Hay quá cắt chuyện luôn Bạn ơi ui ui ui ui ui ui ui Ui sao bọn này bắn khỏe đấy nhở Điêu thật Co mới có hai sao mà bắn Ui hóa Cung đen hai sao bắn tín thật đấy Căng thẳng, căng thẳng, căng thẳng Hiện tại chỉ còn ba nhà chơi với nhau thôi Mà cái nhà Hunter thì là đáng lo hơn anh em ạ Bộ ép mà, chúng ta chơi ép nên là chúng ta sợ Hunter hơn Còn cái bộ Line thì không sợ lắm, bộ Clyde thì không sợ lắm Bởi vì chúng ta là ép Demon rồi ép nó cũng đã gọi là hơi counter của Clyde rồi Sau đó chúng ta còn Demon nữa Demon đánh xuyên giáp thì Clyde không sợ Đấy, Chúng ta xếp counter chủ yếu là xếp counter cái bọn Bọn bọn bọn Hunter ấy và chơi với bọn Hunter là ừ, phế được cái khống chế thì là chiến thắng anh em rồi chúng ta xếp counter làm nào chúng ta đập chết con Medu nó không được hóa đá là xong Và cái cái cái cái cái con ừ, cái con ảnh phân lộ này nó có một cái hay ấy. Đấy anh em thấy không Nó có một cái hay đấy chính là nó swap cái con Medu đứng ở hàng sau Rồi sau đó thì kéo ra đằng sau để cho cái con Tabu nó có thể đập được Nó đập thẳng mặt được Đấy rất hay Chúng ta kéo nó ra đằng sau Và cái con Medu đấy Kể cả đối thủ có trốn ở phía đằng sau ấy Không dâng lên cái hàng đầu tiên Thì chúng ta vẫn có thể tiếp cận để chúng ta uh, ờ, Bơn mana nó Chúng ta đấm nó chết Để nó không thể hóa đá được Bằng cách là kéo ra đằng sau Đấy, kéo ra đằng sau còn có một cái tác dụng nữa là cái con Medu nó sẽ không đứng ở giữa bản đồ Chúng ta sẽ không quay những cái con tướng của chúng ta ở phía hàng trên ấy Nó sẽ không hướng mặt về vị trí của con Medu Đấy, anh, nó mà không hướng mặt về vị trí con Medu ấy thì anh em cũng biết là nó sẽ không bị hòa đá đâu. Chính vì thế nên cái, cái con cái con ảnh phẫn nộ này nó rất hay đấy. Rất ảnh hưởng đến cái mặt chiến thuật. Anh em để đúng cái vị trí con Medu anh em nhá. Thôi tôi ghép lốt cái món đồ đấy. Đây, để ở vị trí này. Chúng ta để đứng ở vị trí ô này thì con Medu nó sẽ bị swap sang. Đây. Theo đúng cái hàng chéo anh em nhá. Con Medu sờ góc sang đứng trước mặt con Medu nó chính là con AM của tôi rồi, con Full à con Tabu chưa Đấy anh em thấy không? Ui rồi. Thậm chí con Medu nó còn không thể tăng đầy mana được cơ. Xong rồi, có ăn ngủi không? Con cùng đen nó bắn vẫn rất tín Nhưng mà chỉ còn chín máu thôi bạn ơi u u như nào Chết chưa Ui xui ui Đấy anh em thấy chưa Anh em thấy cái tác dụng của con ảnh phân lộ chưa Kinh không Kéo cái con ra đằng sau Xong rồi là tẩn luôn Đấy Đấy là cái tác dụng của chuyện này là đang ví dụ thôi Tôi chỉ ví dụ là là triệt tiêu con khống chế nha anh em nhé Còn nhiều cái triệt tiêu hay hơn như là triệt tiêu con co chẳng hạn Cũng là kéo con co ra phía sau rồi hội đồng rồi anh em ơi Càng, nói chung là cũng rất là càng đấy Cho con này vào đúng là ảnh hưởng đến chiến thuật rất nhiều anh em có thể là là là là ứng dụng vào những cái trận đấu của anh em nhá xem là có gì hay ho có thể ứng dụng vào thế thôi còn tôi sẽ nói nhiều thêm Trong những cái clip tiếp theo anh em nhé Uh, những cái về uh, đội hình chúng ta sẽ test thử qua xem là Wick còn chơi với những cái đội hình nào khác nữa thì hẹn anh em vào cái clip tiếp theo rồi cảm ơn anh em rất nhiều nha anh em nhá bye bye